Hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với cái video nhận định phân tích trận đấu muộn tại vòng 26 à, Serie A giữa uh, Spezia với uh, Inter Milan tại cái kênh tiếng bóng đá này cũng như là kênh uh, tiếng sâu kèo nha anh em. Đấy, thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, 2 giờ 45 quy hôm nay. Uh, ok vậy trước khi đến với cái video phân tích nhận định cái trận đấu này ấy thì uh, Tiến có muốn có đôi lời muốn gửi đến anh em ấy thì những anh em mà đã biết đã theo dõi cái kênh của YouTube của tiếng bấy lâu nay ấy thì ờ, chắc cũng hiểu rõ là những cái mã kèo mà tiến đã đẩy lên trên youtube thì tiến đã nói nhiều lần này tất cả mã kèo đó chỉ là tất cả các mã kèo mà để anh em tham khảo thôi tất nhiên là sẽ có lúc thắng lúc thua chứ không phải lúc nào anh em cũng thắng cái mã kèo đó 100% hết à, còn những cái mã kèo vip này kèo chuẩn thì ờ, trước giờ bóng lăn tầm 1 đến 2 tiếng ấy khi đó có những cái thông tin cũng như là cái tình hình lực lượng chính thức nó như thế nào ấy thì tiến sẽ soi lại có có thay đổi gì thì à, lúc đó tiến sẽ đẩy các cái mã kèo chuẩn để uh, lên trên nhóm để cho anh em theo còn cái điều kiện vào nhóm thì đơn giản thôi anh em thứ nhất là anh em phải có một cái ờ, số 4 nhất định này đấy thứ hai là anh em phải chơi chung trang với nhóm của tiến đấy chỉ cần anh em có một cái số 4 uh, uh, nhất định ít nhất cũng từ một hai củ trở lên uh, với cái số 4 đó là được vì với cái số 4 này á tiến mới có thể chia kèo cho anh em ra vào để anh em kiếm lãi uh, chứ anh em cầm vài trăm vào rồi uh, uh, xin kèo thì tiến khuyên anh em là anh em không nên vào để làm gì hết đấy mà anh em hãy để cái số 4 nó vài trăm đó đó để anh em ăn uống uống cà phê đi chứ anh em đừng có nghĩ tới cái việc mà mà cầm vài trăm là anh em sẽ ăn lên được vài củ vài chục củ à, không có cái chuyện nó xảy ra đâu anh em <coughs> đấy nếu mà anh em thật sự mà muốn kiếm cơm gạo này thì à, cứ liên hệ ngay cho tiến tiến sẽ thêm tất cả anh em vào nhóm luôn nếu như mà anh em đã đạt hai cái điều kiện mà tiến đã đưa ra đấy <coughs> ok giờ thì quay lại với cái trận đấu giữa hàng à, Beja với Inter Milan thì nhìn vào cái bảng xếp hạng hiện tại đấy thì anh em có thể thấy này thằng Beja này hiện tại à, chỉ có được 21 à, điểm sau 25 vòng đấu với 4 chiến thắng 9 hòa và 12 thất bại à, và anh em xem này Beja chỉ có được 21 à, bàn thắng và phải nhận đến 41 bàn thua thì cái số bàn thua này à, là cái số bàn thua nhiều thứ ba giải đấu luôn em nè đấy à, sau Salet Nitana cũng có 44 bàn thua và Kemoneze là 46 bàn thua đấy à, và tiếp theo thì nhìn vào cái phong độ thì có thể thấy là mới đây trên sân nhà thì ờ, Bay này cũng đã hòa với cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên bảng xếp hạng ờ, nhóm chủ hạng ấy là thằng Verona này nè, đang xếp vị trí thứ 18. Thì cái trận đấu này cũng ờ, kết thúc với cái tỷ số 0-0. Nhưng mà trước đó ấy thì Verona đã thi đấu uh, uh, không được tốt không được tốt cho lắm nha anh em. <clears throat> Nhưng mà thằng Bay này vẫn không có được một cái kết quả tốt nhất với Verona và đành phải à, chia điểm trên sân nhà ở củ đối đầu này đấy còn riêng về BCA thì à, trước đó CBA cũng à, thi đấu khá là tệ luôn đặc biệt là cái hàng thủ của đội bóng này này à, anh em thấy đấy khi mà đã để thủng lưới liên tục đến uh, 7 trận đấu liên tiếp luôn này đấy thì trong đó cũng có các cái trận đấu thua rất là đậm như là trận thua uh, 2 năm trước Atalanta tại cúp quốc gia Ý này đấy rồi tiếp theo là trận thua 0-3 trước Napoli này cùng với đó là các trận thua cùng tỷ số 2-0 trước roma Bologna rồi à, Juventus nữa này đấy thì có thể thấy là cái thằng à, Spezia này dường như là đang bị ngợp tại à, Syria năm nay anh em thì sau những cái thất bại liên tiếp này này cũng đã khiến cho Spezia chỉ còn kém cái nhóm à, cầm đèn đỏ trên bảng xếp hạng là 3 điểm cách biệt mà thôi thì cái nguy cơ rất là cao để à, à, Spezia rơi xuống vào cái nhóm nguy hiểm này đấy nếu như mà bay da này mà vẫn thi đấu với một cái hàng thủ mà không được cải thiện mới mẻ lại ấy, thì chắc chắn là là là sẽ gớt xuống cái nhóm xuất hạng thôi không sớm thì muộn thì cũng sẽ nằm trong cái nhóm cầm đỏ thôi anh em đấy và khó hơn nữa thì à, à khó hơn cho thằng Bezia này khi mà à, phi hôm nay Bezia phải đối đầu với Inter Milan đấy anh em thấy đấy đội khách uh, Inter Milan thì đang có một cái phong độ uh, tương đối là ổn định uh, khi mà có được này 7 chiến thắng hai hòa à, và một hòa và chỉ nhận hai thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất mà thôi đấy à, và tuy cách đây một tuần thì à, Inter Milan đã phải nhận thất bại à, không một muối mặt trước thằng Bologna này trên sân khách này đấy nhưng mà mới đây thì Inter Milan đã tìm lại được chính mình rồi và và giành chiến thắng 2-0 trước thằng Leicester trên sân nhà thì với cái kết quả này cũng giúp cho Inter Milan có được 50 à, điểm sau 25 vòng đấu Ờ, và tiếp tục ờ, đứng vững ở cái vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Syria và nhìn vào cái bảng xếp hạng ờ, hiện tại này thì anh em có thể thấy là ở cái cuộc đối đầu của cả hai đội Inter Milan với à, Spezia ấy, thì cả hai đều đang có cái mục tiêu cực kỳ là quan trọng luôn đây thì Inter này à, Inter chỉ đang hơn lần được cái đội top 3 là Lazio với hai điểm cách biệt này và chỉ hơn 3 điểm cách biệt đối với cái đội top 4 top 5 là à, Lazio với Roma à, à, lần lượt là có cùng 47 điểm mà thôi đấy AC Milan cũng có 47 điểm này Đấy. nói chung là cái cuộc đua top 5 tại Serie A phải nói thật sự đang là rất là căng thẳng luôn anh em đó đó chỉ cần là một đội bóng mà mắc sai lầm thôi thì thì sẽ ảnh hưởng đến cái vị trí trên bảng xếp hạng à, cũng như là sẽ mắc luôn một cái vé dự cúp châu Âu cái nguy cơ rất là cao luôn đấy còn hàng à, Serbia này thì à, chỉ đang có được 21 điểm cao hơn cái nhóm cầm đèn đỏ gần nhất là Verona ở vị trí thứ 18 là 18 điểm đấy thì Verona chỉ cần một trận thắng nữa thôi là chắc chắn là sẽ đẩy thằng Beja này xuống nhóm nguy hiểm ngay lập tức nếu như mà Beja nhận thất bại trước Inter về đêm nay đấy vì vậy mà hai cái đội bóng này bước vào cái trận đấu uh, uh, này hầu như là đều với cái mục tiêu cực kỳ là quyết tâm có điểm trước đối thủ luôn nhưng xét về cái thực lực phong độ cũng như là cái uh, lịch sử đối đầu của hai đội thời điểm hiện tại ấy thì uh, ờ, tiếng thấy rất là khó để cho cái thằng ờ, Beja có điểm trước Inter Milan thì trong lịch sử đối đầu anh em thấy này Inter Milan cũng hoàn toàn nắm lợi thế trước uh, ờ, Beja luôn khi mà Inter có liên tục 3 chiến thắng và ba chiến thắng này đều cách biệt hai uh, bàn ở ba trận gặp nhau gần nhất trước Beja đấy và Tiến sẽ đưa cho anh em xem cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong uh, cái cuộc đối đầu đêm nay <coughs> đây đây thì uh, có rất là nhiều mã kèo uh, như kèo chấp này dành cho Inter Milan đấy Inter Milan chấp lần lượt từ uh, ờ, 0.75 này cho đến 1.5 cả chặn luôn à, còn mã kèo tài xỉu thì cũng có đến 4 mã kèo 2.25 2.5 rồi 2.75 cho đến 3 hòa cả chặn luôn nè anh em đấy thì anh em nhìn vào cái mã kèo mà tỷ số cả chặn này đây anh em nhìn vào cái mã số mã kèo tỷ số cả chặn này đi thì à, anh em cũng có thể thấy là cái nhà cái đang đánh giá cái chiến thắng dành cho cái thằng Inter Milan này trước ờ, Beja rất là cao khi mà đưa cái, cái tỷ lệ ờ, một ăn 6.4 này cho tỷ số 1-0 này đấy rồi ăn ờ, một ăn 6.2 cho tỷ số 20 này và ăn 7.7 cho cái tỷ số cuối cùng là 30 đấy thì nếu như mà anh em tự tin với cái kết quả tỷ số mà anh em chọn ấy thì uh, anh em có thể vào ít một ít uh, số vốn vào cái cái mã kèo tỷ số nha anh em nếu <coughs> anh em bỏ ra một này để ăn gấp cái chục lần cái trăm lần đấy ngoài ra còn có cái mã kẹo gốc này kẹo thẻ kẹo gung rồi rất nhiều mã kẹo khác nữa à, để anh em chơi mà chắc chắn là bên ngoài là thầu cọ nó sẽ không có đâu đấy và tiến cũng uh, có lời khuyên dành cho anh em là những anh em nào ấy mà vẫn còn cái suy nghĩ mà mua kèo mua tiếp ấy thì hãy bỏ ngay đi vì cái banh bóng này à, không có cái vụ mà mua kèo bán kèo gì ở đây đâu à, tất cả chỉ toàn là lừa đảo anh em anh em đừng có để mất cái tiền ngu vào cái việc này nha anh em đấy thêm một việc nữa là những anh em nào ấy mà vẫn đang chơi báo ngoài qua thầu qua cò ấy, thì uh, ờ, tiếng ấy, chỉ khuyên anh em là nên uh, à, nên uh, dừng lại đi thì ví dụ như cái mã kèo mà Inter Milan này chấp 1.25 cả chặn này với cái tỷ lệ thắng là một ăn 1.04 nhưng nếu mà anh em chơi báo ngoài qua thầu qua còi thì cũng với cái mã kèo 1.25 này đây nhưng mà thằng thầu cò đó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là 0.8 0.8 0.9 thôi đấy chơi vị chơi như vậy thì cái người thiệt là anh em đúng không anh em thắng thì bên thầu nó vẫn có lãi này còn nếu mà anh em thua thì à, tụi nó cũng chẳng mắc mát cái gì hết đấy à, tốt nhất là anh em nên tự chơi trên cái trang còn nếu như mà anh em chưa tìm được một cái trang chơi uy tín ấy à, cũng như là muốn đầu tư bóng đá một cách hiệu quả nhất thì à, à, anh em cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo hoặc là cái telegram tiến có dán phía dưới cái màn hình ở trong cái video này này đấy và tất cả thì uh, tiến chỉ muốn nói đều là miễn phí tiến sẽ không thu một đồng phí lọc nào từ anh em hết đấy uh, thì tiến chỉ muốn chia sẻ thêm cho những anh em nào mà chưa biết về cái vấn đề này thôi à, giờ không có dài dòng nữa quay lại với cái à, mã kèo vừa rồi đây thì à, tiến sẽ đẩy lên luôn cho anh em ba cái mã kèo mà tiến lựa chọn à, trong cuộc đối đầu này à, đầu tiên là mã kèo à, inter chấp một hòa cái chặn này à, thì cái mã này anh em có thể đợi bóng lăn tầm 15 phút cho cái mã kèo ăn cao lên xíu rồi anh em vào cũng được đấy hiện tại thì cái mã kèo chấp một hòa chỉ ăn 0.1 ờ, ăn 0.72 thôi anh em nếu mà anh em đợi 15 20 phút thì cái mã kèo này nó lên tầm 0.85 0.9 lúc đó anh, anh anh em vào luôn là đẹp đấy thì cùng với cái mã kèo này thì anh em ờ, vào thêm cái mã kèo là xỉu thẻ 4.5 cái chặn cho tiếng đấy vì với một cái trận đấu mà mang tính chất ờ, khá là quan trọng trên cái bảng xếp hạng này cũng như là Serie A đang trong cái giai đoạn uh, rất là căng thẳng đấy anh em nên hai đội sẽ chơi uh, kiểu như rất là kỷ luật luôn và sẽ hạn chế để va chạm đấy và sẽ tránh xảy ra chấn thương mất người này trong các trận đấu sắp tới nữa và thêm uh, một việc đó là anh em dằn thêm cái tỷ số uh, uh, hòa không không cả trận luôn cho để tránh cái trường hợp mà hai đội không có một cái bàn thắng nào hết đấy rồi uh, lúc đó anh em sẽ bị gãy cái kèo Inter chấp một này nhưng mà bù lại anh em sẽ ăn được cái mã kèo à, tỷ số 00 với cái tỷ lệ là một ăn uh, uh, để tiến cho anh em xem này thì cái mã kèo 00 tỷ số hiện tại là cái tỷ lệ một ăn 13 đấy ok thì chốt ba mã kèo mà tiến uh, đẩy lên cho anh em nha <coughs> đây uh, Inter chấp một hòa cả chặn cùng với mã xỉu thẻ 4.5 cả chặn và anh em dằn thêm cái mã tỷ số 00 ok thì cái video này cũng dài rồi tiến cũng sẽ kết thúc cái video tại đây à, anh em nào bị quý tiếng ấy, thì hãy để lại một like cũng như là một cái bình luận về, về cái dự đoán của anh em ở tỷ số của cái trận đấu này và anh em cũng đừng quên lẫn cái nút đăng ký theo dõi kênh uh, ờ, tiếng bóng đá này cũng như là cái cái anh uh, ờ, tiếng soi kèo để anh em có nhận được thông báo khi mà có video mới nhất mà nếu như mà anh em không tìm ra được cái kênh tiếng bóng đá ấy, thì anh em cứ vào kênh uh, tiếng soi kèo này anh em chỉ cần kéo xuống một tí thôi là sẽ thấy kênh tiếng bóng đá hiện ra đấy thì kế bên sẽ có nút ấn chuông thông báo anh em chỉ cần ấn vào để ờ, nhận được thông báo khi mà có video mới nhất từ cái kênh này thôi ok thì uh, Tiến cũng xin chúc cho anh em là luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư